クリックリリックトラックメーカーおしゃれな口だショーセンター両手を掲げてラップジャージにワイシャツダイ Ôi vãi chị A cô bằng cái chân giò em thôi á giờ anh đi dây thúi lắm <laughs> Em gửi ra hay sao mà biết à trong đấy không có Cindy nên không có đón từ Đúng rồi, đâu không có bám tường được, kỳ quá à <laughs> Ok quá chị Lại lại lại lại Có đứa chạy Kìa, nó lại chạy Em kêu bạn thì ra đi Được Em á làm quả hậu trường được nhỉ à, cái gì vậy? cái gì? Rồi ok đẹp Má nó đâm mình kìa đi, đi kiếm góc cái chị ơi nằm giữa đường kêu nằm giữa đường lên uh, gì khinh rồ ấy gì nhầm gì nhỉ lấy gì cái tôi quay á ông bài biển <laughs> Thằng lẻ không vô, vô vùng lát nằm này vô vùng rác nằm đi nghỉ đi chị à đây đứng đứng trong một cái xuồng luôn đi cái xuồng <laughs> alo cái xuồng cái xuồng của mày ừ, rồi rồi rồi, rồi. gì được đâu ok rồi lại đi mẹ chị ơi em chưa lưu đấy hạng <laughs> xuống kiếm góc ra không sao đây là mẹ <laughs> ok thằng mày chứ lâu không sao xong mày khoe ra mày hỏi tao mời kiểu gì alo hỏi cho vui á chịu không chịu bột chịu ủa chị đâu à đây ê hô tu nhà tao cạnh nhà mày vậy ủa vậy hả <laughs> alo nhà tao cạnh nhà mày nè kệ đây bằng cách ly rượu nào vậy ai biết <laughs> vậy ra quay chị thì có nhà ai tên là Acomel đâu đó nhà cạnh tao cạnh nè à, nhà hộp giấy à <laughs> chứ mày muốn sao nữa với căn nhà của bà này chứ mày muốn sao alo hồn nhà Để nghèo được hả? chưa nhà hỏng ai quá à. nhà nghèo được chưa căn... không có căn nhà nó nhá nó nhỏ nhưng mà nó to gần bằng căn nhà em á chị dạ qua căn nó... nhà nó nhỏ nhưng mà nó to ờ, oh. nó rẻ nhầm nó rẻ chị có xe không đây đó cần bị <laughs> đi xe đạp cho chắc đi à ừ xe đạp ờ rồi xe này cũng màu vàng à ừ. à, xe em chạy cô nghĩ bị đua lại tao tao cần bị quá à kìa xe xanh kìa lại ăn cắp nó thì ấy có quán cà phê nữa này nên đây không hay lại đồn công an đây đây <laughs> Này em đứng sau bụi cỏ đi Ê rồi giờ mình giả bộ mình chui trong đây được không? Đờ Quay lại nha Đây ở đâu đây có cửa mà đúng không? Mà không nha Vậy khỏe Còn vợ con quá nó không cho chị Rồi tiếp tiếp còn câu nào Không rồi hết rồi Nào rồi đó còn fan của chợ bài rác đi thôi nhỉ ngại chắc lá buồn hạt cây yêu được khó quá thì làm bài khác dễ ngay một người luôn yêu em nhớ chắc chắn sẽ không phải người yêu em bạn nghĩ được đâu em nhớ gọi thường xuyên thì chọn ngày tốt cưới liền dù sao anh cũng vui lòng làm người anh trai chứ chẳng lẽ làm chị gái vấn đề tao chị vậy chứ phải anh tao đéo không em gái mới đúng ừ mày là em gái của tao ok vậy cao quá vậy